Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ôi rồi anh em ơi Tôi vừa mới quay trở lại sau 3 ngày bị ban ở trên Youtube Có cái thằng nào mà nó ác thế như này Nó lại report cái video cũ của tôi Cái video từ hôm mùng 7 ấy tôi up lên ấy Đấy, Report là bị coi như là liệt vào trong cái danh sách là vi phạm nguyên tắc cộng đồng về uh, khỏa thân Tình dục khỏa thân Ơ, thế thì háo háo Rõ ràng là clip của tôi phục vụ đối tượng trẻ là chính Đấy, đối tượng trẻ các bạn mà còn vẫn còn đang đi học Chả có một cái gì gọi là tình dục khỏa thân ở đây cả Thế mà có thằng nào nó ác thế nó, nó report tôi anh em ạ Dã man thật mà có cái gì đâu ở trong cái ờ, cái video cái hôm mùng 7 tôi up lên ý là ở trong cái ảnh bìa của nó nó có cái chụp cái con Lula đấy thì nó có một chút là nó quay cái mông nó chủng đít vào màn hình thôi nó gọi là bước lên xe cái xe anh em thì nó chổng đít vào mặt màn hình mà đấy nó chỉ là cái ảnh bìa thôi thế mà cũng bị report cay tôi cay với đài luôn thế là tôi coi như là tôi bị ban từ hôm mùng 8 đến bây giờ đấy coi cái ngày hôm qua ấy là tôi vừa mới ừ, coi như là hết cái thời hạn là bị ban thì hôm qua tôi up lên clip là thực ra là cái cái cái, cái clip ngày hôm qua ấy là clip từ hôm mùng 8 rồi đấy nói như thế anh em ạ mà tôi cay cái bọn anti fan Mấy cái thằng hater chín ấy thì tôi phải cay cái bọn Youtube 10 Ai ngờ rõ ràng nhá là tôi là bị report đúng không? Tôi report thì tôi bị report thì tôi mới coi như là kháng cáo Đấy Để cho bọn Youtube nó biết là tôi không phải là cái nhà sản xuất nội dung về tình dục Tôi không có làm clip sách Đấy, thế nhưng mà vấn đề ở đây đó là cái gì? Cái bọn này nó lại như này các anh em ạ à. Nó lại là nó phải phải có thời gian xem xét Bố tiên sư nhà nó nó xem xét mất 3 ngày Chỉ có một cái thư gửi về cho tôi Đấy chính là sẽ làm việc trong thời gian sớm nhất Tối đa 3 ngày Ôi mẹ nó cho quả tối đa luôn anh em ạ à. Dã man <laughs> Ngồi khóc luôn Đấy là chưa kể là có một cái cơ chế của cái bọn Youtube này nó rất là buồn cười Đấy là cứ biết là report ấy Nếu mà bị report ấy Thì cứ ban cái đã Đấy nó gọi là chạm trước rồi rồi rồi coi như là kháng cáo sau Đấy, cứ ban cái đá rồi kháng cáo xong thì bố mày đợi bố mày để bố mày ờ, xem xét <laughs> cay thật đấy đúng là sân chơi của bọn nó anh em ạ mình phải theo rồi nhưng mà nói chung là tôi cay cay vãi đài luôn thề đấy xong rồi cuối cùng bọn nó xem xét bọn nó thấy là cũng bình thường bọn nó thấy là cái cái việc mà tôi làm cái đấy thì nó cũng là câu view các thứ thôi chứ thì nó cũng tha cho đấy chứ không là bị một phát ừ, coi như là một vạch thì thôi thôi xong lại mất coi như là mất ăn mất ngủ anh em ạ chứ còn bình thường xem xét kháng cáo thì ừ, mất 3 ngày thôi còn nếu mà giả sử nhưng mà mà mà mà nó xem xét xong ấy mà nó đúng là như thế thật ý thì ôi rồi anh em ơi thế thì mất một tháng luôn mất một tháng là coi như là không được up clip luôn đấy nhưng mà không tôi tôi cũng làm youtube lâu năm mà tôi cũng biết cái gì là làm được và cái gì không làm được chứ có điều ở đấy anh em thấy ừ, nó có cái những cái kẽ hở làm cho những cái đứa mà nó ghét tôi ấy, à, nó, nó, nó có thể nó dựa vào cái kẽ hở đấy nó coi như là nó làm những cái trò như thế anh em họ cay thật thế là đầu clip này thì tôi cũng xin phép anh em là nhắn nhủ đến mấy cái thằng hater mấy cái thằng coi như anti tôi tiên sư bố là chúng mày đéo xem thì cút nhá rảnh quá à rảnh quá à, mà vào đây mà report thế thôi <laughs> anh em ạ thế thôi chỉ nói thế thôi còn tôi nói thật với anh em là mấy cái thằng report tôi ấy nó không report được ấy nếu mà nó report sai ấy là tôi không có làm điều đấy mà nó report tôi ấy Là tôi report ngược lại được mà Đấy tôi vừa mới report lại ngược cái thằng đấy luôn Thì cái thằng đấy tài khoản của nó là bị bay màu ở trên Youtube Đấy Còn tất nhiên là đấy nó tôi biết là đấy nó là cái tài khoản clone Nhưng mà thôi không sao cả Đấy mày cứ lập uh, Tao lại nhắn tiếp cho mày tiếp này Mày có lập bao nhiêu cái click, click clone thì tao report hết nhá Không ngại Tôi ngại đéo đâu Nhá Bao nhiêu cái thằng anti kể cả là kể cả là kênh khác kênh kênh nào mà nó đối đầu với tôi nói cho thật với anh em là dở rồi đấy ở ngoài người ta có pháp luật ở trong youtube nó cũng có luật ở youtube anh em yên tâm đấy tôi ngày trước là tôi bị dính cái vụ này rồi anh em ạ à. nên là tôi hiểu luật lắm anh em ạ à. với cả bây giờ ấy cái kênh này này kênh của tôi là thậm chí là có một cái nó gọi là gì nhỉ uh, giống kiểu thư ký thì tôi làm kênh này nhưng mà tôi có một thư ký là là nhân viên ở youtube là trực ở cái kênh này luôn đấy tôi có một cái người nó gọi là trợ lý ở youtube riêng trợ lý riêng dành cho người sáng tạo nội dung đấy không phải ai có đâu mà tôi có tôi có một cái người trợ lý riêng đấy, chuyên làm việc với tôi về những cái vấn đề liên quan đến youtube mà không phải là đi liên hệ với cả bọn support youtube và support youtube ở nó làm chung còn tôi có một cái người riêng để chuyên là xử lý những cái vụ đấy Đấy là tôi ngại gì đâu Còn tất cả những cái video ở trên kênh của tôi ấy là nó đều có đăng ký là bản quyền của từng video một luôn Đấy Nó gọi là còn content à, ID đấy Đấy Nên là về bản quyền thì nó không bao giờ sợ cả Đấy còn vấn đề về à, Về uh, Đấy Report về cái vụ là nguyên tắc cộng đồng ấy Thì có người xử lý cho Nên là cái vấn đề tôi cũng chả lo Tôi chả lo lắng cả mà dạo này chúng nó đánh ảo thế nhở anh em nhở Vừa gặp cái thằng có Skull Hunter 2 sao mà nó, nó, nó, nó, nó eco ạ Tôi đéo hiểu kiểu gì luôn Skull Hunter 2 sao bỏ bài ra eco Tôi cũng phải bó tay luôn đấy <clears throat> Có hai sao là tôi chắc chắn là tôi đánh chuỗi thắng Mà thậm chí là là là, là cái con đấy là cái con hai tiền nhá hai đô hai sao nhá nó rất rất là khỏe đấy Đấy, ví dụ như tôi bây giờ tôi đang có cái con uh, zipper 2 sao này thì chắc chắn là nó là rất khỏe rồi anh em ạ. hai đô 2 sao nó khỏe hơn một đô 2 sao rất là nhiều. Khỏe lắm. nhưng mà không hiểu sao. <clears throat> Cứ tiền to 2 sao thì nó sẽ hơn tiền bé thôi. Chắc chắn đấy anh em ạ. Co mà ví dụ như là 4 đô 2 sao ấy chắc chắn là nó hơn là 3 đô 2 sao rồi. Hay 5 đô 2 sao thì đương nhiên Đấy nhưng mà ví dụ như là những cái con hai tiền ấy, hai đô ấy mà nó lên 3 sao thì nó lại to hơn là 3 đô 2 sao hay là là 4 đô 2 sao. Nhưng mà 5 đô 2 sao thì là 3 3 à 2 đô 3 sao ấy với cả 5 đô 2 sao ấy là nó tương đương nhau, với sức mạnh nó tương đương nhau. Đấy. <clears throat> Đấy nếu còn nếu mà chơi co là 3 đô 3 sao thì nó lại mạnh hơn cả là 5 đô 2 sao. Anh em nhá. Nó sẽ mạnh hơn 5 đô 2 sao. Đấy bởi vì là <laughs> tôi nghĩ là nó có một cái phân kiểu như là phân tách theo kiểu giá tiền ấy đấy ba đô 3 sao thì tiền nó to hơn là 5 đô 2 sao Chính vì thế nên là nó khỏe hơn Đấy còn 4 đô 3 sao thì đương nhiên là nó sẽ khỏe hơn là 3 đô 3 sao rồi Anh em cứ chơi co là 4 đô 3 sao thì chắc chắn anh em sẽ khỏe hơn Đấy Tất nhiên là nó phải à, xếp ở cái hàng là carry nha anh em nhá Tướng carry tướng carry nói chung ấy Chứ không phải là tướng support mà anh em lại so sánh với là tướng carry đam đâu Nó có phân loại tướng ở trong cái cái bảng tướng ấy Ở sách tướng ấy anh em ra ngoài à, sảnh chính anh em vào cái sách tướng nó sẽ phân loại Thì cứ tướng carry nào so sánh như các cái con tướng carry với nhau ấy Thì anh em thấy là carry 2 đô Thì lúc nào nó sẽ yếu hơn carry 3 đô Ở cùng một cái mức sao Tôi gặp cái thằng có chuỗi chưa nhỉ Gặp rồi anh em ạ còn hai thằng chưa gặp Fana Fana vậy là round sau là sẽ gặp thằng Hàn Quốc Ở round 11 là gặp thằng Hàn Quốc Ui thằng này to đấy Thằng này đã kẹp vào là là là hai bit và có con ốc rồi Con ốc hai sao khả năng thua À đúng đúng Ui ôi con, con gấu đá nó lướt hay quá Được quá nhở Vớ vẩn này chuẩn bị có chuỗi này Tôi chuẩn bị có chuỗi đấy Ừ chơi gì đấy nhỉ Hôm nay chơi gì nhỉ Beat đây là, là, là chơi uh, Chơi mết đấy Ủa ừ, Mết rồi Mết rồi Uh ừ, 12 con rồi Trận này chơi 12 con rồi anh em ơi Bình tĩnh nha ba human đã này Trận này khả năng cao chơi 12 con đấy Tôi sẽ mua human trước Con rồng ở tính sau Rồi Thôi cứ tính sau đây anh em ạ để xem nó ra cái gì chơi sau nhá Còn đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh trong mấy cái ngày vừa qua Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Tuyển và anh em Phước Dô đã trở thành các anh em hội viên mới trên kênh. Cảm ơn hai anh em đã ủng hộ kênh bằng cách đăng ký hội viên. Cùng với đó tôi cũng xin được cảm ơn anh em Trần Mạnh, anh em Mập Lâm, anh em Phạm Việt Tùng, anh em Vũ Trọng Hay, anh em Thiết Trần, anh em Xó Phương, anh em Quốc Sới, anh em Hùng Mạnh, anh em Mạnh Thiên Trần, anh em Trương Anh Tuấn, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Dương An, bạn Dory 669 và anh em Phạm Tuấn Minh Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi và ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Trận này ý định ban đầu của tôi là tôi định chơi 9 mét fake anh em ạ, nhưng mà bây giờ nó lại ra con gấu mét này này. Gấu mét thì chơi 12 con nó là quá chuẩn bài rồi anh em. Nói chung là tôi nhắc đi nhắc lại với anh em rất nhiều lần rồi. À nếu mà ra con gấu mết thì chúng ta hãy chơi cái bộ 12 con bởi vì nó rất mạnh. <clears throat> gấu mết ở giai đoạn đầu game nó chỉ cần ra một con Nó chỉ cần là một sao thôi Nhưng mà nó gành lắm rồi Nó rất khỏe rồi Đấy Một con này là thực ra là một sao Nhưng mà tôi phải nói thật là Giai đoạn đầu nó không khác gì một con 5 đô <clears throat> Với những cái cú lướt liên tục Đấy Tôi bây giờ tôi chỉ còn thiếu một con human nữa thôi Là chúng ta đủ 6 human Cái mốc để chơi ờ, cái bộ 12 con ấy là Trước round 15 có đủ 6 human là chơi được là chắc chắn là chơi được cái bộ 12 con nếu mà trước round 15 đủ 6 human đấy mạnh quá rồi anh em ạ cái tầm này thực ra thì tôi cũng chả cần con gấu mết nó phải lên hai đâu tôi chỉ cần ra đủ 6 human sớm thôi là tôi chơi được luôn đấy tôi ờ, uh, 6 mét vào 6 human ở level 9 đấy thế thôi chứ còn tôi không tham gấu làm gì chỉ cần mồi ra được một con gấu mết thôi là chúng ta có thể khẳng định là chơi cái bộ 12 con được rồi Chứ còn không nhất thiết là phải đưa con này lên hai Nó không giống như cái bộ Assassin hay là cái bộ uh, Beat đâu Cái bộ Beat hay bộ Assassin thì cái con gấu Assassin ý nó cần lên hai Đây này, đủ bộ rồi anh em ơi Ồ, đủ bộ luôn Trước round 15 luôn nhá Đấy, trước round 15 đủ bộ luôn Thế thôi Thế thì trước round 15 mà đủ bộ thì có lẽ là Chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là Round 15 là cho vào lấy 4 của sách Cho human vào lấy 4 của sách ở đăng 15 Đó <clears throat> Sau đó chúng ta lên 8 chúng ta sẽ chơi 6 human Ở level 8 Tạm thời là chơi 3 mét thôi Lên 9 thì chúng ta sẽ là 6 mét Ok Rồi Sách này thì tôi chỉ dùng để cắn lên thôi nha anh em nhá <clears throat> Tôi chỉ dùng để cắn lên level thôi Up level thôi Đấy, ui cắt chuỗi luôn này, khỏe quá anh em ơi, gặp thằng Hunter nhưng mà Hunter tầm này tuổi gì mà đánh với cả cái bọn bết đâu. Anh em ạ. À, nó clear quá khỏe luôn. Cắt chuỗi luôn hay quá. Chuỗi dài đến 8 trận thắng liên tiếp từ cái nhà Hunter. Ngon. Rồi. Thậm chí là bây giờ tôi lên 8 luôn thì vẫn được đấy nhở Bây giờ tôi bán cái con gấu tôi lên 8 luôn không Lên 8 kẹp vào là, là, là, là human luôn không? Được chứ còn gì nữa Luôn chứ còn gì anh em ơi Thôi thôi thôi Gấu gì cái tầm này anh em ạ Ui có anh em hỏi có phải là là là là, là game today đúng rồi, game tôi đây đấy. Tôi đây mà, không phải cái gì. Không phải cái gì nữa, tôi đây. Khổ. Tôi đây chứ còn ai nữa. <laughs> đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi. Ôi trời có Greater à Greater thì cũng không ngại lắm Tí uh, 5 rồng thì không ngại 5 rồng 9m thì không ngại À quên với cả đầu clip thì tôi chia sẻ với anh em là trận này tôi định chơi 9m fake Đấy Và 9m fake co là cái con Swordman Theo yêu cầu của anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật Anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật là là là là donate cho tôi cơ donate cho tôi và yêu cầu cái bộ đấy thì hôm nay tôi làm đấy thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên Bởi vì bây giờ nhá Cái trận đấu này này Cái bài nó ra như này ấy Thì chúng ta sẽ nâng cấp nó lên thành một cái tầm cao mới Đấy là không những là nó là Con Swordman ở trong bộ 9 mét phách Mà chúng ta chơi Swordman ở trong cái bộ 9 mét hàng riu luôn Ok chưa? Anh em thấy ok không? Tức là chúng ta chơi hàng riu 9 mét 5 rồng 4 gót 9m5 dòng 4 gót co Swordman Úi ôi thế chắc là nó mạnh lắm nhở anh em nhở Chúng ta có một cái con Swordman nó gọi là tối thượng <laughs> Nó vừa coi như là xoay liên tục này Nó lại vừa đóng đá đối thủ này Ôi mạnh lắm Không biết là như nào luôn Đấy hôm nay là tôi chơi hẳn cái bộ đấy luôn cho anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật xem cho nó sướng Đây rồi sắp băng chấn phái ở bộ 9m đây rồi Ok Chúng ta chơi toàn là bộ tối thượng thôi Chứ không chơi đâu kiểu fake ờ, coi như là fake lửa mùa nha anh em nhá Chơi cái bộ fake thì con Swordman cũng mạnh đấy Đấy, Swordman lên 3 sao xoay thì cũng mạnh đấy Cũng đồng đá đối thủ đấy, cũng không chế khỏe đấy Mỗi tội là không có xoay được liên tục thôi thì Trong trận đấu ngày hôm nay tôi làm quả xoay liên tục luôn anh em nhá Cho quả 4 ờ, mét luôn 4 mét rồi thì, à, à gót 4 gót 9 mét luôn bốn gót 9 mét rồi còn 5 rồng nữa. Vào phát tung trưởng. Được không nhở Có có đủ 5 rồng không nhở Không biết thôi tôi tôi tôi chưa tôi cũng chưa bao giờ chơi kiểu đấy. Có thể là nó sẽ không đủ 5 rồng. Mà chúng ta chỉ chơi là là là, là 3 rồng thôi, 3 rồng 9 mét 4 gót. Ờ chắc là không đủ 5 rồng đâu. Chắc là tôi nhầm đấy, tôi nhầm đấy. Không đủ, không đủ, không đủ. Không đủ, không đủ. Nếu mà chơi 5 rồng là hết slot. Nếu mà chơi 5 rồng là hết slot. Ui, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Không, không, không, không, không. Không thể mất chuối ở cái giờ phút này được Ok nhưng mà không có sách Ây à Ui ra đủ gấu rồi này Ra đủ gấu nhưng mà có tham không Không Không anh em ạ Tham cái gì Tham cái gì Không từ từ từ từ từ không chơi gấu không chơi gấu từ từ nhá bây giờ có đủ mét thì tôi cho vào thôi bây giờ bởi vì tôi đang thiếu một con mét ấy anh em ạ tôi đang thiếu một con mét Bây giờ đủ mét là tôi cho vào tôi không câu gấu ở đâu Tôi không câu gấu, câu gấu làm gì cả Gấu bây giờ ấy Nó kích hệ rồi Anh em ạ, tầm này cho cái con uh, Thunder Spirit nó gánh luôn Dồn đồ cho Thunder Spirit gánh là được rồi Hy vọng là có thể lên được 12 ở trận này để có thể chơi được cái bộ tối thượng Nếu mà ở 11 thì chúng ta sẽ chơi được hai gót hai gót kết hợp với cả 9 mét thằng Ryu và con uh, ờ, Scottman Ui chuyện này có gót đỏ nhá Cẩn thận này Mất chuỗi round này bây giờ Ui Mất chuỗi thật anh em ạ Thôi xong rồi Nó lại cướp đúng vào cái con Ơ có được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Vẫn sống vẫn sống Hay quá Hay quá anh em ơi Cứ tưởng là nó lướt được thêm phát nữa Thì khả năng toang là cao Nhưng mà không Hay quá Thiếu một con mết luôn anh em ạ Chơi là nó cũng hơi sợ ở cái giai đoạn này Tôi nghĩ là phải roll rồi 5 mét trời hơi căng Nguy hiểm, roll cái đã Rồi tính Ui, đây rồi anh em ơi Ui, ui. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, Gấu đéo rồi <laughs> Ôi ôi, ra rớt anh em ạ à. Được quá luôn Rớt trong cái bộ 6 hết, tuyệt vời Tuyệt vời Được, trận này là là là là cơ hội là, là chơi là là quá là ngon luôn anh em ạ vớ vẩn ờ, còn một trăm phần trăm máu đến hết game chứ <laughs> có khi nào như thế không nhở có khi nào nó như thế không nhở nhổ nhổ nhổ nhổ ui khỏe quá anh em ơi rồi 6 mét là nó khác bọt lắm anh em ơi cộng là tới 60 phần trăm đam đam phép cộng 60 phần trăm đam phép thì có ngại gì mấy cái, cái, cái, cái thằng mà nó chưa kẹp Marine đâu Kể cả là bit bây giờ đủ bộ chưa chắc đã ăn được tôi đâu nhá Bây giờ bit đủ bộ, cái tầm này bit đủ bộ chưa chắc đã ăn được Nhưng mà chưa 18 này chưa thằng nào đủ bộ đâu Làm gì đã đủ bộ bit được rồi để xem là round 19 gặp ai nào Thằng Bot Bio top 2 à Bot Bio top 2 Level 6, 6 Assassin Trận này lắm thằng chơi Assassin nhá Có cả 9 Assassin fake kìa 9 Assassin fake với 6 Assassin thằng Ryu Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ Chỉ có lộn, lộn lên thôi Lộn tăng cơ xuống phía dưới thôi gây đam ở lộn lên trên là xong không sợ lắm assassin thì nói chung là cái tầm này không có cửa bạn ạ chưa kẹp kháng phép vào thì sợ gì đâu mặc dù con rớt của tôi rất trượt đấy nhá hay quá Tuyệt vời Lên 12 rồi Trận này chắc chắn là lên được 12 rồi Với một cái bài nó, nó xanh nó to như thế này thì khó lắm Ra Gomez nó sướng lắm anh em ạ Chơi 12 con quá ngon luôn Không phải đắn đo nhiều Bởi vì làm sao Bởi vì là nếu mà ra Gomez sớm ấy Nó kích hoạt cái bộ 6m sớm anh em ạ Cái bộ 6m ấy Cái sức mạnh của nó tương đương với bộ 9m luôn Nó chỉ có không có cái hiệu ứng nóng đá thôi Đấy còn về cái bản chất của nó ấy là cái sức mạnh nó gia tăng nó giảm cái uh, cái kháng phép của đối thủ ấy là cũng là bằng với cả bộ 9 mét luôn. Nên là nó rất là mạnh. Nó rất mạnh luôn đấy. Đấy mà cái bọn ờ, bình thường nhá, cái bọn 9 mét ấy là anh em cần phải ra là con Grim đúng không? Bắt buộc phải ra Grim mới có thể là chơi được cái bộ 9 mét Đấy, hoặc nếu anh em muốn chơi 6 mét thì anh em bắt buộc anh em phải ra được con già thì để mà form được cái bộ 6 m nó rất khó. Nó cần cái con 4 đô cũng như là cái bộ 9 m nó cũng cần cái con 4 đô. Đấy, mà con 4 đô ấy ở trong bộ 9 m thì nó bắt buộc nó phải ra là con Grim. Là chỉ có một con duy nhất thôi. Còn ở trong cái bộ 6 m thì nó chỉ có một con duy nhất là cái con già thôi. Là cái con 4 đô thôi. Nên nó rất khó. Đấy nhưng mà nếu mà anh em câu ra con gấu mết ấy thì cái câu chuyện nó rất dễ Nó không cần ra con già nó cũng form được cái bộ 6 mét Nên là cái bộ này nó rất mạnh nó là mạnh là mạnh bởi Selegi Mạnh bởi Selegi nó mạnh Chứ không phải là mạnh bởi tướng Đấy Tướng thì có thể là vẫn gọi là mạnh Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không thể so sánh với gấu đá hoa Hoặc là so sánh với cả con gấu uh, Assassin được đâu Đấy nhưng mà nếu mà nó kẹp vào cái bộ 6m thì nó thật sự là nó phải nói là sức mạnh của cái con gấu mết này nó quá mạnh Anh em nhìn này Đấy tôi thậm chí là tôi còn không ăn À cái thằng gấu tơ nó còn không ăn được tôi cơ rồi tô cũng to phết rồi đây anh em ạ Xả hết tiền rồi đấy Đấy, pin ngồ định xả tiền để cắt chuỗi tôi đây nhưng mà không ăn được Mặc dù là nhìn nó cũng rất to đấy nhá Rất to, full 2 sao rồi Đấy, nhưng mà không ăn được đâu Không dễ thế đâu bạn ơi <laughs> Không dễ thế đâu <clears throat> Rồi Đấy, trận này ờ, đánh vô vẩn nó lên được 11 luôn này Ở round 22 mà đã lên được 11 rồi là anh em biết là cái độ xanh của trận đấu này nó Như thế này mà cầm chuỗi như thế này ấy là không bao giờ mất chuỗi luôn <laughs> Anh em có tin không? Tôi mà cầm cái chuỗi xanh như này thì không bao giờ mất chuỗi luôn Khẳng định với anh em luôn là trận này chắc chắn là nó là 100% màu đến hết game rồi À không, không được 100% màu đến hết game bởi vì là tôi mất máu rồi Đấy nhưng mà cái chuỗi này nó sẽ được giữ đến hết game luôn Ui cái thằng này bây giờ không có cửa nhá Nói cho nhanh Cái thằng này bây giờ ấy Này thấy chưa Thấy chưa Thấy chưa nó đã là 6 mét rồi bạn ơi Và nó đã là level 11 rồi Thì kể cả bạn có form được cái bộ 6 đỏ Kẹp với con người nước đi chăng nữa Thì nó vẫn chỉ là hai gót Đấy bây giờ phải lên level 10 Thằng ấy nó phải lên level 10 Thì nó mới là là là là là, là 4 gót 6 đỏ Không ăn thua Còn tôi bây giờ tôi mạnh lắm rồi anh em ạ Rồi chuẩn bị tiếp theo thì tôi sẽ là 5 rồng 5 rồng trước nhỉ Chắc là tôi nghĩ là nó sẽ là 5 dòng trước Sau đó thì nó sẽ là 9 mét. Ơ nhưng mà trận này kiểu gì mà không ra con rồng nào anh em ạ Bây giờ tôi mới để ý nhá Anh em có thấy không Từ đầu game đến giờ không ra kể cả con rồng một tiền nhá Rồng một tiền này rồng uh, Con con con rồng ba tiền Mà tôi uh, con bắc ấy cũng không ra Mặc dù tôi đã pick rồi đấy tôi chọn rồi đấy Mà không không thấy ra nhở ừ. Lạ thế chứ này? ừ. Hiện tại là chúng ta cũng đang có được một cái bộ hai gót ở đây để kết hợp để cho con uh, con con uh, Thunder ấy nó xẻ quạt liên tục anh em ạ. Chính vì thế là tôi sẽ không mua con Dark Spirit là nó là vì thế. Co bây giờ chúng ta đang là con Thunder nên là. Đây rồi, Ủa Đợi mãi. Round 26 là vớ vẩn là lên được 12 ờ, rồi. Ở round 26 trong khi là lúc đấy là các bạn mới bắt đầu là chớm level 10 Những cái thằng mà eco là lên level 10 ừ. Đây rồi, hay quá nhờ Đấy, thằng hắc bạch kia là mặc dù là nó ra được cái con uh, con con uh, ấy sớm đấy, con Skull Hunter sớm đấy mà không chơi bây giờ lại chơi kiểu eco tức là muốn nó khổ dâm cơ. Bây giờ có 6 máu kìa anh em kìa. Có 6 máu đi bây giờ ăn thua gì. Khổ. Oh. Gặp tôi khi tôi đẩy phát đi luôn chứ Mà nói chung ấy là cái tầm này thằng nào gặp tôi thằng đấy khóc thôi anh em à Khóc ra từng mán luôn Không nói nhiều Ê Ô Úi rồi cái gì đấy Yêu hiểu Đùa Không nhìn thấy gì anh em nhá Lạ lắm cơ, lạ lắm cơ À nó thực ra cũng không lạ lắm đâu anh em Cung đen ba rồi, cung đen ba nó khác anh em ạ Con cung đen ba nó mạnh lắm Nói chung là cái tầm này tôi tôi làm gì có con nào mà nó khỏe đâu Anh em thấy không, đội hình chỉ tất cả thì phụ thuộc vào mỗi con Thunder Spirit thôi Thunder Spirit thì cũng chỉ là một cái con Tôi nói rồi, từ đầu game tôi nói ở đây Anh em có nhớ không Đấy là co mà nó là cái con co ấy Mà là ba đô Đúng không? ba đô hai sao thì nó không thể nào mà nó tính tiền được bằng những cái con co là hai đô ba sao đấy tôi nói luôn từ đầu game rồi anh em nhớ không đấy anh em nhớ nếu anh em mà không nhớ anh em có thể lục lại tua lại cái đoạn vừa đấy đấy tôi nói vẫn là coi như là chuẩn logic nha anh em nhá chuẩn logic trong game không có gì sai luôn <laughs> đấy còn anh em nào mà thấy tôi sai là bởi vì anh em tua anh em không xem cái đoạn mà tôi có chia sẻ đầu game đúng không anh em tua chứ gì anh em khai thật đi anh em tua đoạn này luôn đúng không <laughs> ui đây rồi giáp băng đây rồi chấn phái anh em ơi round 25 có chấn phái tuyệt vời giáp băng nó chính là chấn phái ở bộ 9 m rồi ok vẫn chưa lên được 12 nhưng mà cũng sắp lên được rồi nếu không có gì thay đổi thì thế nào ra 30 cũng lên được 12 thôi Đấy còn nếu mà thắng được thì ờ, không nói làm gì nếu mà kể cả bây giờ thua bây giờ thua đến lúc mà mà ờ, round uh, ờ, 30 tôi vẫn sẽ lên được 12 anh em ạ yên tâm nha anh em nhá chuyện này chắc chắn là chơi được cái bộ mà tôi nói rồi nhưng mà tôi tính lại rồi anh em ạ không đủ slot để chơi 5 dòng chỉ chơi được 9m 4 gót thôi kẹp số men thôi chính vì thế là chắc là tôi bán đi thôi rồng không chơi được anh em ạ bây giờ hiện tại là chúng ta đã có thể chơi được là 6m rồi kẹp với số men rồi Đấy Assassin Fact Assassin Fact Ok Chơi ở level 6 luôn Được bạn ơi Hơi đen nhỉ Round 26 vẫn chưa lên được con ốc 3 Nhưng mà nó ăn với tôi <laughs> Ơ thì hóa ra là cái layup của mình nó bị yếu à ừ, Có phải không Ui lại triệu ma pháp này ngon quá Đang cần đấy nghe bạn Đang cần huyết trượng có ngay Hay thế nhở Đồ rất đẹp luôn nhá rồi rồi cứ cứ cứ từ từ không không vội anh em ạ không vội không vội không phải vội không phải vội thế nào cũng sẽ lên được rồi thua thì ra 30 lên được nha anh em nhá đấy bây giờ cứ tích tiền á tí nữa chúng ta sẽ có 50 tiền để chúng ta roll cái con Scottman 3 sao lúc đấy tôi roll thêm một cái con ờ, Thunder Spirit 3 sao nữa cho chắc kèo top một đấy chắc kèo top một luôn đánh chắc kèo top một luôn chơi lên được cái bộ tối thượng chả nhẽ lại không top một Đấy Trận này tôi thấy là là, là là là Assassin là khá là nhiều Assassin là nhiều Thằng gót này À có BKB rồi Thằng này có BKB rồi Thế thì nó ăn tôi đấy Không ăn được Tầm này gót đỏ bốn bốn gót rồi anh em ạ Thì tôi không ăn được ừ. Với cả cái bọn gót đỏ này này Máu nó xuống thấp ấy Lúc mà máu nó xuống thấp thì nó khỏe lắm cái tầm đấy là tôi cũng phải là là bốn gót cơ à, gót 6 mét thì thì ăn được già này ok bốn gót 9 mét ờ bốn gót 9 mét thì lại lại ngon luôn lại ăn được cái bọn gót đỏ luôn <clears throat> trận này thì uh, gót đỏ cũng không sợ lắm đâu tôi thì thực ra đến round 30 tôi tối thượng thì tôi cũng không ngại đấy tôi chỉ ngại là là cái bọn Egosit là hơi ngại một chút Egosit là tí nữa là là nó sẽ kẹp vào được cái bộ Merlin đấy khi mà có à, Tetsulami này, có Siren. Đấy. 6 Exorcist lại có bất tử nữa thì đánh nó cũng hơi căng. Sáng sói liên tục ạ, vãi đái thật. Assassin fake. Assassin fake. Ăn được không? Ăn được không? Ui ui, ăn ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn ra ngoài đi. Cho tôi ăn ra ngoài đi. Hay quá. Có sách rồi Hay quá Hay quá bạn ơi Cảm ơn nhá Gặp ngay cái thằng sát thủ fake Được Rồi Bây giờ lên được 12 rồi anh em ơi 9m cái đá 9m cái đá 9m trước đá 9m trước đá anh em ơi Xe nào Đây bán này đi 9m vào Úi rồi 9m Swordman à, ờ, Đủ bộ luôn 9m 4 gót Co là Swordman nhưng mà từ từ đã anh em ơi bây giờ tôi tạm thời tôi cứ cho cái con uh, ờ, Squidman nó chưa cầm đồ vội cho Thunder cầm đồ đã anh em ạ để cái con Thunder này nó cầm đồ bởi vì là Thunder ấy nó đam diện rộng và nó khỏe hơn tí nữa khi mà cái con Squidman nó lên 3 sao thì tôi sẽ cho cái con Squidman cầm đồ anh em nhá à, đừng vội anh em ạ đừng vội từ từ đã bây giờ là cứ đánh để giữ máu đã giữ máu đã trong lúc mà kiếm được những cái con 3 sao và form là full đội hình là hai sao anh em nhá. Form đội hình full hai sao cái đã cho nó chắc. Rồi, chất này nói chung là cái, mấy cái con rồng cái thứ nó, nó ra rất là là, là là ít nhá. Đúng kiểu rồng thịt đẻ luôn. Đây rồi, ủ, vừa chửi cái ra luôn. Hay quá bạn ơi. Ui lại ra này. <laughs> chửi lại ra nhiều thế. Thôi không cần nữa. Thế thôi đó ra lui luôn được lui già ba cũng được anh em ạ lui già ba luôn tí đề phòng đối thủ kẹp đun điếc các thứ vào thì đùm vào con già chứ nó sẽ không đun vào con superman để cho tôi thoải mái tôi đánh Gladiator cung đen ba ui trận này có nhiều cung đen ba thế nhở Gladiator cũng cung đen ba đây nhưng mà ô ô ô nhưng mà làm sao bạn ơi nhưng mà làm sao nhưng mà làm sao bạn ơi ui trời hay quá trời và tôi vẫn ra những con gấu đá liên tục nhá Ô sao clip trước không ra nhỉ Clip này hình như là nó bù Nó muốn bù tôi con gấu đá đây Nhưng mà cái clip này tôi lại không chơi Trong cái con game này tôi đâu có chơi đâu Khổ Giống clip trước mà ra gấu đá phải ngon không Thế như vậy, Nó lại thế nó chiều như là chiều người tôi Đấy tôi không chơi thì nó lại ra Mà tôi chơi thì nó lại cứ không ra <laughs> Nó lại ra trứng Nó cứ ra trứng thôi Trận trước nó cứ ra trứng anh em ạ Ờ rồi Nói chung là bây giờ tầm này vẫn chỉ có 3 Swordman thì liệu rằng nó Swordman mà có thể lên được 3 sao không anh em nhỉ? Anh em nào mà xem đến cái đoạn này anh em cho ý kiến ở phía dưới comment nhá. Anh em nào đến đúng cái đoạn này anh em trích cái cái cái cái cái cái, cái, cái thời gian ở đoạn này anh em comment cho tôi để tôi xem nữa là anh em nào xem được cái đoạn này nào để biết được cái tấm lòng của anh em <laughs> đánh giá được là anh em liệu có xem hết clip không à, thường là tôi hay gài vào những cái đoạn như thế này để xem ông nào tua Ông nào không tua Lấy đồ bây giờ lấy cái đồ gì nhỉ Chén thánh hay là Giáp xoay đây Giáp xoay cũng ngon nhá Chính ra nếu mà tương lai đánh với cả những cái thằng như kiểu Egosit thì lấy chén ờ, chén thánh nó không ngon bằng là lấy giáp xoay đâu. Anh em ạ. Giáp xoay này nó máu nó nhiều. Chén thánh thì nó giảm sát thương nhưng mà máu nó ít hơn. Máu nó ít hơn cái giáp xoay, giáp xoay nó hồi nhiều máu lắm. Nó vừa hồi máu mà nó cũng gia tăng cái lượng máu, nó cộng thêm một nghìn máu đấy anh em máu to lấy cái cái cái cái, cái giáp xoay này ngon mà ờ, cái con Squadman này tương lai cũng đóng vai trò là cái con tăng cơ anh em ạ mà nó là tăng cơ tôi nghĩ là tôi sẽ cho cái cái cái cái, cái um, giáp xoay thì nó ngon ok đó này quá nhở ui ấy anh em thấy chưa bây giờ đi ăn được rồi này Đấy Anh em thấy chưa lẫy không ăn được thôi Bây giờ tầm này lại ăn được rồi Celezy mạnh anh em ơi Celezy nó mạnh Celezy 9m mạnh lắm Ok Rồi bây giờ ờ, Ron già 3 này Thunder 3 và Scottman 3 Nhưng mà Scottman từ lấy giờ vẫn chưa thấy ra con nào anh em ạ Có gì đấy nó hơi sai ở đây trận này thế thế này là được rồi không không không không chơi được năm rồng nếu mà chơi năm rồng thì nó sẽ chơi uh, kiểu năm rồng 9 m 4 gót thì không có swordman nếu mà có level 13 chơi được năm rồng nếu mà chơi được ở level 13 nhưng mà thôi không sao anh em ạ tôi thấy như thế này là quá đủ rồi chỉ cần người giáp băng thôi mà Giáp băng là tung trưởng ngay được được vào game mà tung trưởng ngay được thôi đó làm sao bạn ơi Tất nhiên là cái bọn này thì nó lại không bị đồng đá Ừ Nhưng mà chưa chắc nó đã ăn được tôi đâu Khỏe lắm anh em ạ Tôi lấy cái giáp xoay rồi Khỏe lắm Đấy anh em thấy không Gladiator full 3 sao ở đây Nhưng mà đấy anh em thấy không Cái bộ này nó khỏe anh em ạ à. Synergy nó khỏe lắm Ok Thậm chí là không phải là vào phát tung trưởng 5 rồng luôn đâu nhá mà đây là tôi còn bắn theo kiểu bắn trưởng từ từ đấy 9m ờ, hàng riu anh em ạ 9m hàng riu nó lại còn kết hợp với bốn gót nữa Nên là nó khỏe lắm Rồi lấy cái Berlin Berlin cho Grim trước đã này Tí nữa cái Berlin này tôi sẽ dành cho con uh, Con Scottman Scottman lấy Berlin tiếp cận và vào, vào co đối thủ hàng sau Xong rồi xoay Xoay cho đối thủ coi như là co đối thủ coi như đóng đá đến chết rồi thôi Không thể nhấc tay lên được luôn Đấy đó chính là cái, cái cái mà tôi muốn nói đến cho anh em Tôi muốn truyền tải cho anh em về cái con Swordman này trong cái bộ 9m Ui ốc lên được ba sao này Nhưng mà cái bộ fake này thì nó sẽ không kẹp được vào Merlin. Đấy Thế nên là vẫn không thể ăn được tôi đâu Ok bạn ơi Tôi lại có chuỗi rồi này cái tầm này bắt đầu có chuỗi này thì chắc là còn lâu là mới mất chuỗi anh em ạ à. Thôi tôi nghĩ là bây giờ là bắt đầu là có thể khẳng định với anh em là chuỗi này đến hết game luôn <laughs> Bọn nó gặp tôi là bọn nó lại khóc thôi anh em ơi Cái tầm này bây giờ là không có cái cửa mà, mà tôi khóc lần thứ hai đâu anh em ạ Bây giờ cái tầm này là bây giờ nó đã form đủ bộ rồi Bây giờ là nó mạnh rồi, Celesi nó gọi là mắc binh tối thượng rồi Bây giờ thằng kia nó nó kẹp bốn Marine vào thì coi như là là là là, là tôi còn có vẻ hơi ngại ngại một tí thôi nhá. Nhưng bốn Marine nó chỉ mạnh với cả cái bọn bọn bọn fake thôi, bọn bọn gọi là uh, mét fake ý. Còn 9 mét thằng Ryu này thì anh em biết là nó tung trưởng liên tục ấy thì nó khác. Đấy là tại cái lý do ờ, nó khác nhau sức mạnh của hai cái bộ đấy. Đây là tôi phân tích cho anh em tại sao mà cái bọn 9 mét fake nó lại sợ 4 ờ, ờ, Morin Bởi vì là cái bọn 9 mét fake ấy sau khi nó tung trưởng một phát ấy Mà đối thủ không chết ấy Là nó không thể tung trưởng lần thứ hai nữa mà nó sẽ chết Nó sẽ bị bọn kia nó sẽ đấm nó đến chết thì thôi Nhưng cái bọn này thì nó khác anh em ạ Bọn này nó là cái bọn hàng real và nó còn kẹp bốn gót nữa Khi mà tôi tung trưởng lần đầu mà nó không chết ấy Thì tôi vẫn còn lần thứ hai và lần thứ ba nó cách nhau nó chỉ có mấy giây thôi anh em ạ. Mà nhất là con Scottman thì nó xoay liên tục. Nó không ngừng xoay luôn. Ở trong cái bộ bộ bộ bộ à, à, bốn uh, gót này này thì nó không ngừng xoay luôn. Đấy nên là tôi cũng không sợ lắm đâu, tôi không ngại bốn Marine mà. Chơi với gót thì anh em biết là gót thì nó không sợ Marine. Nó chỉ sợ là kẹp Doom thôi. Đấy nhưng mà tôi lại vừa là gót vừa là 9 mét thì kể cả nó có kẹp Doom vào nó có có kẹp Doom vào rồi nó có có kẹp Marine vào tôi tôi cũng chả sợ tôi có nhiều co mà trong trận đấu này là tôi ờ, cho hẳn ba con lên ba sao luôn cho bọn nó Doom thoải mái luôn thích Doom con nào thì Doom đấy rồi cấm đánh hai luôn cho chắc thế là coi như là phế được con cung đen đã này cấm đánh lên hai sao là phế được con cung đen đã Tí nữa tôi sẽ ghép thêm một cái giáp băng nữa anh em ạ Thế này thì có cái cửa nào cho cậu này Ok Rồi luôn tiếp rồi Ủa đầy ơi, luôn Thiếu một con thiếu một con thiếu một con thiếu một con Thiếu một con anh em ơi Đó. Quá nhờ này thì cung đen Ồ cung đen Cũng không nhấc được cái tay lên đâu bạn ơi Trừ khi là hóa thành zombie thôi Hóa thành zombie thì còn bắn được Chứ còn nếu mà vẫn còn sống thì là không thể bắn được rồi Ui đây rồi, còn, còn hai con nữa Superman còn đúng một con nữa nhá Ra đi bạn ơi Ui đây rồi anh em ơi Ôi xong rồi Đây rồi, đây, Bây giờ tôi cho đồ cho con này Tôi dồn đồ cho Superman để nó xoay liên tục luôn anh em nhá Đấy này thì cái con cung đen làm gì có cái cửa nhấc tay đâu anh em ơi À hay là cho Blink nhở Blink, Blink, Blink, Blink, Blink Blink ra sau anh em ạ Này thì cung đen Để đấy tôi xem cung đen nhấc tay hay không Ui bị hỏa cốc luôn Ờ hỏa cốc xong lại bị cấm đánh Cấm đánh xong thì bị xoay đến chết rồi <laughs> Chả làm một cái gì Đấy bây giờ hóa thành zombie thì bắn được Đúng không Bắn đi Ui giời Bắn thì cũng chả giết được cái con này Anh em thấy nó xoay liên tục chưa Đấy cứ hết lại xoay Xoay liên tục luôn Swordman Chiến thần băng giá Chiến binh mùa đông của tôi Làm gì có cái cửa đâu Thôi được rồi bây giờ nhá Tôi sẽ roll nốt Thêm hai con nữa lên ba sao Đưa con già và con con uh, Thunder lên ba sao Để cho đối thủ coi như là có cái định suy nghĩ lại ở cái việc kẹp Doom Ồ Đây rồi Một con nữa thôi bạn ơi Một con Thunder nữa thôi Đập trứng luôn này Trứng đập cho Thunder luôn Ui đây ơi hay quá Thôi được rồi xong rồi Bây giờ chắc chắn là Doom thì Doom vào con Thunder thôi Đây rồi bạn ơi Đấy Đứng đến chết thôi có làm được gì đâu Cung đen nói chung là cái tầm này chỉ có đứng im đến chết thôi anh em ạ Tôi nghĩ là bây giờ đối thủ đang tôi nghĩ là sẽ phải có một cái suy nghĩ lại về cái việc là dồn đồ cho con khác thay vì con cung đen con cung đen mà dồn đồ chắc chắn đã phế rồi bây giờ không làm gì được rồi bây giờ tôi nghĩ là đối thủ lên dồn đồ cho con súng bởi vì con súng đam nó sẽ bé hơn con cung đen và có con súng nó còn được bắn tôi nói thật bây giờ dồn đồ cho con súng ngon hơn đấy đấy ít ra là con súng nó còn được bắn nó còn không bị cầm đánh đấy cung đen thì thôi bây giờ bị focus